Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay tôi à, muốn à, gửi đến anh em một cái mẫu ví gọi là bóp đổi bài Nó rất là mới Đây chính là cái bóp này Đây là cái một cái bóp hoàn toàn mới so với những cái bóp ngày xưa Những cái bóp ngày xưa thì như cái bóp này chẳng hạn này cái Bóp đen này Cái ví đen này Thì tôi phân tích cho anh em về cái hiệu quả và cái tiện lợi của hai cái loại này cái loại bóp này ấy, thì nó là cái bóp cũ ngày xưa thì tốc độ của nó nó sẽ chậm hơn và nó, âm thanh mà phát ra nó sẽ lớn hơn là cái bóp ờ, mới bây giờ khi anh em sử dụng cái bóp mới này thứ nhất về cái mẫu mã nó rất là đẹp đẹp hơn cái mẫu ngày xưa hiệu thì ờ, cũng ờ, Louis Vuitton này xong rồi tốc độ và cái âm thanh của nó không có tốc độ rất là nhanh âm thanh phát ra là không có <clears throat> khi anh em đi vào chơi bất kỳ môn ờ, bài lá nào ví dụ như là bài liêng này bài cào này hoặc là bài ờ, binh này bài phỏng này gọi là đánh ba cây chỉ cần anh em sử dụng một cái ví hay gọi cái bóp như này thôi về cái nguyên tắc sử dụng nó ấy, khi vào chơi anh em sẽ ví dụ người ta sẽ chia cho chúng ta những cái lá bài như này đây tôi sẽ nói đang nói ví dụ nhé khi người ta chia cho chúng ta bốn nhà bốn phần như này Đó. thì cái bán đầu tiên ấy anh em không cần biết ví dụ như đây đánh bài liên chẳng hạn này thì tôi được uh, ờ, 9 điểm đây tôi sẽ cắt vào bên trong này một con Đó, bây giờ còn hai lá tiếp theo đến uh, vòng tiếp theo người ta chia cho chúng ta khi chia chúng ta thì chúng ta vẫn có ba lá hai bài như này chúng ta sẽ nhớ ở bên trong này nó đang có con gì đây vừa rồi à, tôi à, vừa nhét vào con 9 à, hay là con 10 tôi không nhớ lắm để tôi bỏ ra đây đây con 9 này tôi bỏ con 9 tép vào trong này nhé thì khi lên một ván bài như này bài liêng này đánh theo toàn thấy một hai ba này bài này lớn quá đây tôi sẽ ví dụ cho anh em một cái ví dụ khác đây ví dụ như là đây nếu như đánh bài liêng đánh bài này bài này thì rất là bé đúng không bài này chỉ có 4 điểm thôi khi vào anh em chỉ cần nhét một cái lá bài vào trong khi ờ, người ta không để ý chúng ta sẽ làm cái thao tác gọi là vuốt bài như này chúng ta nhét xuống dưới đây bây giờ sẽ là con bốn này nhét vào thì nó sẽ ra con chín này đây con bốn đang ở bên trong tôi sẽ làm lại cho anh em xem một là chúng ta sử dụng là cái um, cách vuốt bài như này Đó. Đã đưa vào đưa xuống miệng của ví này là nó đẩy ra Đó. rất là nhanh Đấy. một là thao tác là như thế hai nữa là chúng ta có thể dùng cách khác chúng ta có thể giống như là làm cái, động tác giả chúng ta nặn bài nặn bài như này và khi nhìn thấy ở bên trong này con có con năm nữa à, sau đó con chín nữa thì chúng ta sẽ đưa một cái lá bài xuống dưới cầm đây che tay đi để cho đối thủ của chúng ta không nhìn thấy bỏ ra nó phóng ra một lá bài khác đây là cách đổi nó có hai cách đổi như thế còn khi nào người ta mà phát hiện ấy, hoặc là cảm giác mà mình không an toàn người ta sợ người ta biết ấy, thì chúng ta sẽ để một cái lá bài như ở trước miệng ví như này nó là lá kia đặt vào đây nhé chúng ta sẽ đặt vào đây và cái ví này chúng ta sẽ đặt ở đây nó sẽ rút cái lá hút cái lá bài khi đặt như thế chúng ta đồng thời phải giữ cái lá bài này giữ chắc chắc lá bài này và để trước cái miệng của ví là lá bài kia nó sẽ tự ra đây là một cách còn một cách nữa chúng ta có thể là dùng biện pháp là dùng công tắc đây nó có một cái công tắc này. bật và nó phóng ra đó anh em nhìn này đó rất là nhanh cái động tác thì khi làm cái này thì chúng ta cần sự ờ, nhanh nhẹn và khéo léo một chút không nên để làm lộ quá thì người ta sẽ phát hiện ra khi ờ, sử dụng cái này thì tôi khuyến cáo với anh em là không nên ờ, sử dụng thường xuyên bởi vì bài lúc nào cũng liêng với lại cả 9 điểm hoặc là ba thằng tây thì rất là dễ bị phát hiện mình 10 ván 10 ván bài mình thì mình đánh tầm khoảng 2 đến 3 ván thôi những ván nào nó cảm thấy chắc ăn thì mình đánh